Panadol viên sủi tăng ngay trong nước giảm đau nhanh vì nhanh dễ uống. Panadol viên sủi chứa paracetamol, không dùng Panadol viên sủi cho người suy gan suy thận dị ứng với paracetamol đối với hướng dẫn sử dụng trước khi